Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Nếu anh chị em nghe rõ có thể comment vào số 1 để Dũng biết rằng là chúng ta đang nghe rõ. À, thị trường chúng ta trong một năm chúng ta thấy là rất nhiều thăng trầm. À, vui có, buồn có. Thì hôm nay à, với bản tin cuối tuần, bản tin cuối năm, đây là à, ngày cuối cùng trong à, một năm chúng ta sẽ nhìn lại xem là trong một năm qua chúng ta thấy được điều gì chúng ta học được bài học gì và đặc biệt là gì ạ chúng ta rút ra được những kinh nghiệm nào trong thời gian tới nếu anh chị em nghe rõ hãy comment số 1 ạ hãy comment số 1 vào ô chat để chúng ta bắt đầu trong một vài phút nữa à, <clears throat> để chúng ta nếu anh chị em chúng ta nghe rõ thì hãy comment số 1 ạ à à, thị trường chứng khoán là một lĩnh vực hấp dẫn dành cho tất cả chúng ta à, nhưng nó sẽ không dành cho những ai mong muốn là gì ạ à? là chỉ cho ba chữ cái à, lý do tại sao ạ à? chúng ta nói là tầm tầm tới thì tiền sẽ tới nên chính vì vậy thì ạ à, cùng là đầu tư chứng khoán nhưng có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền có rất nhiều người không kiếm được tiền bởi lý do vì sao à, trước khi chúng ta nói về gì ạ à, một cái chu kỳ thị trường để cho các bạn hiểu rõ về chu kỳ thị trường hiểu rõ là một năm 2022 là một năm có nhiều biến động và chúng ta thấy là chúng ta rút ra được bài học gì trong à, năm 2022 đầu tiên chúng ta có thể đấy đây là một cái biểu đồ của một chu kỳ à, để thị trường có thể lên được thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được là quá trình tích lũy quá trình tích lũy này có thể kéo dài một vài tuần có thể kéo dài một tại vài tháng thậm chí là có thể kéo dài một vài năm à, quá trình tích lũy này thông thường nó đến từ giai đoạn tiền rẻ hay là chúng ta gọi là bơm tiền có rất nhiều cách bơm bơm thứ nhất là gì ạ đó là kích thích kinh tế nới run tín dụng hoặc là ngân hàng nhà nước mua lượng ngoại tệ lớn hoặc là chúng ta gọi là đầu tư công mỗi một cái chiến lược mỗi một giai đoạn kích thích kinh tế khác nhau mỗi một giai đoạn bơm tiền khác nhau thì thị trường sẽ tập trung vào nhóm ngành khác nhau nhưng tuy nhiên thì ạ ở bất cứ chu kỳ nào thì đều nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán đều là những ngành hưởng lợi chứng khoán thì thị trường tăng thì nhóm ngành chứng khoán sẽ tăng ở ngân hàng thì việc mà bơm tiền thì họ bắt đầu cho vay được nhiều hơn nên chính vì vậy việc mà gì ạ à, vay được nhiều hơn nên họ có nhiều lợi nhuận và đây chính là lý do chúng ta thấy rằng là những ngành ngân hàng và những ngành chứng khoán là những ngành được hưởng lợi sau những đợt bơm tiền và năm 2020 21 việc mà chúng ta bị covid nên cái việc mà bơ uh, ờ, chính phủ ngân hàng bơm một lượng tiền lớn và chúng ta biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu không đáp ứng được thì à, không đáp ứng được lợi nhuận doanh thu nhưng rõ ràng nó tăng như vũ bão và sau khi nó tăng tạo ra mức nóng này thì chúng ta đều thấy là việc phần lớn các cổ phiếu nó tăng hơn giá trị thật rất nhiều những cái điều mà chúng ta cũng không biết rằng là lý do tại sao thị trường giảm mọi người cứ nghĩ rằng là thị trường tại sao nó lại giảm ở ờ, cái điều tiên chúng ta thấy là à, việc bơm tiền ra thì cần phải lại hút tiền về đúng không ạ cần phải hút tiền về thì hút tiền bằng cách nhiều cách một là zoom tín dụng được gì ạ à? zoom tín dụng sẽ được gì ạ à? giảm bớt tức là thay vì trước đây thì chúng ta thấy là tăng zoom zoom tín dụng thì giảm thứ hai là không cho vay tức là không cho vay bất động sản mà bây chúng ta biết là bất động sản là một lĩnh vực mà uh, có thể trụ cột trong uh, nền kinh tế bây giờ người ta bơm quá nhiều tiền rồi thì rõ ràng là người ta phải hút tiền về chứ ạ tiếp theo là gì ạ sau khi hút tiền về thì còn chính phủ còn gì ạ ngân đặc biệt là ngân hàng nhà nước còn bán một lượng ngoại tệ lớn để giảm tỷ giá để giữ cho đồng Việt Nam ở mức cao nên chính vậy lại hút một lượng tiền lớn vậy khi mà dòng tiền bị hút khi nó đã ta tính đầu cơ thì bao giờ cứ đến cái chuyện chạy nước rút mang tính đầu cơ thì kiểu gì cũng hút tiền khi mà hút tiền thì rơi và bây giờ chúng ta biết rằng trong quá trình rơi này nhưng nhiều nhà đầu tư lại không hiểu rõ về cái việc mà phân phối mà quá trình hút tiền này dòng tiền rơi à, tiền sẽ rơi cổ phiếu sẽ gì ạ giảm rất mạnh thì đáng lẽ chúng ta cần phải gì ạ bán ra thì nhiều nhà đầu tư lại mua ở cái giai đoạn đang rơi này thì bao nhiêu các bạn đã mua cổ phiếu giai đoạn đang rơi thì có thể comment ạ chúng ta không đúng sai ở đây ạ à. chúng ta học bề học để chúng ta sẽ không bao giờ mắc thêm một lần nữa tức là cái việc một chu kỳ của kinh tế chu kỳ của thị trường chứng khoán nó đều diễn ra đó là gì ạ bơm tiền thị trường tăng sau đó một lượng tiền bơm quá lớn thì người ta hút tiền về hút tiền về thì thị trường giảm và lúc này thì chúng ta thấy là cổ phiếu rẻ chúng ta mua vào thì đấy là những cái sai lầm mà phần lớn những nhà đầu tư mắc phải khi mà trung bình giá xuống à, Dũng cũng đã từng như vậy khi mà lần đầu tiên khi tham gia thị trường không biết nên à, thấy là các chuyên gia bảo là thời điểm này cổ phiếu nó rẻ là thời điểm để mua vào thế là mình mua vào đấy ạ nhưng tuy nhiên là sau khi lãi hơn 100 phần trăm từ cổ phiếu SHB thì sau đó thành lỗ ngược lại thì không biết bao nhiêu bạn đã từng như vậy đó là chúng ta không biết rằng là thị trường nó kết thúc chu kỳ vậy khi nó kết thúc chu kỳ thì nó lại phải quay trở lại tích lũy vậy bây giờ chúng ta quay trở lại xem là thị trường nó đang ở đâu để chúng ta biết rằng nó đang tích lũy hay là đang phân phối khi nào nó tạo ra quá trình tích lũy khi nào nó tạo ra quá trình phân phối và lúc đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta nên tham gia vào hay không thế thì uh, câu chuyện ở đây một năm có rất nhiều nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ đầu tư phái sinh từ những cái sóng ngắn nhưng tuy nhiên có rất nhiều nhà đầu tư có thể mất rất nhiều tiền bởi vì do thiếu hiểu biết về chu kỳ thị trường vậy theo các bạn nếu mà đầu tư chứng khoán mà hiểu rõ được chu kỳ thị trường thì có đầu tư dễ không ạ hiểu rõ được chu kỳ thị trường thì nếu mà chu kỳ nó vào bước vào chu kỳ tăng thôi ạ à, cứ mua là thắng mua là thắng nhưng khi mà bắt đầu chu kỳ giảm khi mà dòng tiền bắt đầu thoát ra khi mà thị trường bắt đầu gì ạ à, thoát ra thì chúng ta phải bán ra và câu chuyện ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy ở đây là một quá trình tích lũy còn một quá trình tích lũy rất dài chúng ta gọi là gì ạ à? đây là quá trình tích lũy sau đó thị trường bắt đầu tăng chạy nước rút trong một chu kỳ tăng sau khi một chu kỳ tăng thì thị trường bắt đầu phân phối do hút tiền về do hút tiền về thì bắt đầu thị trường giảm vậy điều gì diễn ra nếu bạn cứ tiếp tục mua mua mà không biết thị trường đang ở đâu vậy theo các bạn ở giai đoạn này thị trường đang làm gì và chúng ta cần phải biết ở giai đoạn này là thị trường đang làm gì vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản là quá trình này là quá trình tích lũy đây là quá trình tích lũy đang là quá trình tích lũy vậy nếu thị trường đang là quá trình tích lũy thì theo các bạn nó đang ở pha nào trong VDA pha A là nó giảm rất mạnh sau đó gì ạ nó hồi phục rất là lớn tuy nhiên thì bây giờ chúng ta theo các bạn nhá chúng ta đang nghĩ xem là thị trường đang ở pha nào nếu mà có quá trình giảm mạnh giảm mạnh thì bây giờ thị trường đang ở pha nào ạ hồi phục rồi ạ và sau đó thị trường đang ở pha nào theo các bạn thị trường đang ở pha nào chúng ta hãy xem xét xem là thị trường đang ở pha nào và chúng ta xem phân tích xem là thị trường thực tế nó ở pha nào rõ không ạ à? vậy ở đây chúng ta nhìn thấy thị trường đang ở pha B đúng rồi ạ pha B <clears throat> khi mà thị trường đang ở pha B thì chúng ta vùng này chúng ta có mua được không ạ à? nếu cái pha này mà nó không hình thành mẫu hình vai đầu vai thì rõ ràng là cái pha này nó sẽ giảm về cái vùng hỗ trợ để thành pha B bao nhiêu bạn thấy đơn giản đúng không ạ tức là cái pha B lý do nó tạo ra pha B lý do ạ tại sao nó tạo ra pha B bởi vì đầu tiên chúng ta biết rằng là các bạn nhớ như là bình thường nếu cái cổ phiếu này tạo ra một sóng của chúng ta là sóng ngắn thì cái vùng này nó phải tạo ra mô hình vai đầu vai các bạn nhá mô hình vai đầu vai mô hình vai đầu vai là mô hình mà trong cái bên phải này là quá trình tích lũy hay là tái tích lũy tuy nhiên thì cái quá trình bên phải này cổ phiếu không tích lũy hay là không tái tích lũy chúng ta nhìn thấy những đợt phân phối bắt đầu diễn ra mạnh hơn và khi số lượng phân phối diễn ra mạnh hơn thì quá trình này không được gọi là tái tích lũy điều thứ hai nếu chúng ta thấy là những cái quá trình giảm kéo lên và giảm yếu phân phối nhiều hơn những đợt kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao hơn kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao hơn thì quá trình này để kéo lên tạo ra động lực lớn hoặc là vượt qua cái đỉnh này thì độ rủi ro rất là cao và hiểu rất là là kéo lên phía để vượt qua tạo ra xuống mới thì độ rủi ro rất là cao nên để đảm bảo cho việc tích lũy được nhiều hơn cổ phiếu nên nhà đầu tư tổ chức họ sẽ có những đợt rũ bỏ thậm chí một vài trường hợp lại còi kéo lên rũ bỏ thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái quá trình này là quá trình có thể bị rũ bỏ để tạo ra một quá trình tích lũy nhiều hơn tuy nhiên thì có những cái cổ phiếu thì nó sẽ tích lũy ngay ở vùng vùng hỗ trợ này nó không được test sâu hơn nên chính vì vậy cái việc đầu tiên trong lúc này là chúng ta gì ạ à? để một thị trường có thể lên nhanh được thì nó cần những điều kiện như sau đây là phần cực kỳ quan trọng các bạn lưu ý này thị trường có thể tăng mạnh và tạo ra xu hướng mới thì điều đầu tiên nó cần phải có một phiên Dũng gọi là phiên đỡ cung tức là toàn bộ số lượng cổ phiếu bán ra thì nó sẽ gì ạ à? được hấp thụ bởi vì một bởi một lượng dòng tiền lớn vậy ở đây thị trường lúc này đã có phiên đỡ cung chưa ạ theo các bạn đã có chưa ạ đã có phiên đỡ cung ạ giả sử đây là một phiên đỡ cung tức là cái quá trình giảm mạnh sau những quá trình giảm mạnh thì một phiên tăng mạnh từ sàn lên trần số lượng lớn thì đây chúng ta gọi là phiên đỡ cung hoặc là SO S2 và SO S6 tức là nó cần phải có một lượng tiền lớn tham gia vào thông thường để lượng tiền lớn tham gia vào nó xảy ra có hai trường hợp một là quá trình gì ạ à? siết chặt biên độ hẹp các bạn nhé siết chặt biên độ hẹp nếu giả sử ở đây quá trình này là quá trình siết chặt biên độ hẹp thì việc xác nhận ok nhưng nếu quá trình này là quá trình đi xuống với à, biên độ ngày càng thấp hơn thì lúc này trong VSA người ta gọi là LPSI tức là đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đặc biệt là gì ạ quá trình hồi phục khối lượng thấp thì những cái tín hiệu này nó cho chúng ta thấy là độ an toàn nó sẽ cực kỳ thấp nên nếu có giao dịch thì chúng ta thận trọng hoặc là các bạn đang nắm giữ cổ phiếu cũng thận trọng tại vì bây giờ bảo các bạn bán ra hay mua vào dũng không biết là trường phái các bạn như nào nên cái việc mà gì đưa ra như vậy nó có thể dẫn đến phiến diện khi các bạn không hiểu rõ được hệ thống của DVD thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn về ở góc độ này thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nó có hai dạng dạng thứ nhất là sau khi nó sẽ gì ạ sau khi kéo lên thì nó sẽ rút ở về cái vùng hỗ trợ này nếu cái vùng hỗ trợ này nó sẽ tiếp tục kéo lên nếu kéo lên đợt hai này mà nó yếu các bạn nhé thì nó có thể để tiếp tục gãy nữa nên nếu thị trường giảm về cái vùng mốc 90 này mà nó cần phải gì ạ nó cần phải kéo lên với sức mạnh lớn thậm chí là gì ạ nó tiếp tục bị gãy vào lần thứ ba đây chúng ta là có thể tiếp tục kéo lên lại gãy lần thứ ba trước khi bước vào chu kỳ tăng vậy theo bạn là nó cần tích lũy kéo lên để tạo ra một quá trình tích lũy nó tốt hơn hay là nó kéo lên thẳng ngay tốt hơn à theo các bạn tức là bây giờ nó cần thời gian tích lũy để tiếp tục tăng nữa hay là theo các bạn là nó tăng nữa nó tốt hơn là thì chúng ta biết rằng là nếu cổ phiếu không được tích lũy thì nó không đi được xa vậy câu chuyện là gì ạ chúng ta lướt sóng để được 5 đến 10 phần trăm thậm chí là không được nên cuối cùng là chúng ta bị thua lỗ ngược lại nên ở đây các bạn hiểu đơn giản nó là gì để một cổ phiếu thành công nó cần phải có quá trình tích lũy thì bây giờ chúng ta cần một cái nhìn góc nhìn vậy ở đây chúng ta biết rằng là để thị trường tăng thì nó cần phải có gì ạ một những cái thông tin đó là bơm tiền chúng ta cần phải nắm rõ được bơm tiền và tiền nó bơm ở đâu vậy quá trình tích quỹ là quá trình được bơm tiền ở đây chúng ta gọi là quá trình bơm tiền vậy khi nào bơm tiền thì về câu chuyện chúng ta đang nhìn thấy đó là gì ạ thị trường đã được bơm tiền đúng không nếu chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ à, cái phần này Dũng sẽ phân tích vào đầu tư năm 2023 như nào các bạn đón xem vào uh, ngày cuối cùng của năm tôi sẽ phân tích vào năm 2023 đầu tư gì các bạn đón xem tuy nhiên thì uh, uh, một cái, cái phần nữa tôi sẽ phân tích xem là um, ừ, chúng bạn sẽ rút ra được bài học gì trong toàn bộ năm 2022 và chúng ta nên đầu tư chiến lược nào để giúp chúng ta thành công thì bây giờ chúng ta cần phải nhớ rằng là thời điểm này chúng ta bơm tiền chưa à, thực tế thì có một số cái thông tin như là ở các ngân hàng như là Vietcombank có giảm lãi suất nhưng nếu chúng ta thấy chưa đồng thuận so với các ngân hàng thì có lẽ là chúng ta phải đợi quý 1 thậm chí là quý 2 thì lúc đó chúng ta thấy là ờ, cái việc mà nới zoom tín dụng sẽ cao hơn hiện tại cuối năm thì chúng ta cũng đã biết rằng là ngân hàng nhà nước đã nới zoom tín dụng cho một số ngân hàng tuy nhiên thì việc bơm tiền như này nó chưa đủ đủ lớn để tạo cho một cái quá trình tăng mạnh cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng tỷ giá hiện tại là tỷ giá đang có xuống giảm đây là tỷ giá các bạn nhìn thấy tỷ giá mà khi tỷ giá có xuống giảm thì điều gì diễn ra tỷ giá có xuống giảm tỷ giá có xuống giảm thì điều diễn ra thì điều diễn ra thì lúc này nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ tham gia đầu tư Việt Nam và điều thứ hai là gì ạ dòng tiền có thể tham gia uh, trong thời gian tới và điều quan trọng nữa là khi mà cái tỷ giá nó không áp lực lên đến nền kinh tế thì nền kinh tế sẽ là nền kinh tế có thể hồi phục trong thời gian tới thì bây giờ chúng ta chúng ta cần phải phân tích xem là năm 2023 dòng tiền sẽ được bơm như nào thì Dũng sẽ uh, làm một video tổng thể để các bạn có thể xem à, bây giờ chúng ta sẽ phân tích về thị trường để các bạn có thể với góc nhìn kỹ hơn về thị trường đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đấy đó là cái chỉ số VN30 hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số VN Index cho nó tổng thể hơn thế nếu chúng ta nhìn thấy chỉ số VN Index ở đây các bạn nhìn thấy ạ thì rõ ràng là gì ạ cái quá trình hồi phục này nó rất là thấp và khi hồi phục thấp như này thì chúng ta dự đoán là gì ạ đấy chúng ta nhìn đấy là rõ ràng là tỷ giá à, thì ờ, các bạn biết rằng là so với năm 2000 uh, 20 10 21 thì thực ra là tỷ giá như thế này là nó cũng ok đấy nhá nó cũng giảm đáng kể rồi so với uh, nước ngoài thì tuy nhiên thì bây giờ chúng ta nhìn đầu tiên là chúng ta nhìn đấy cách phân tích các bạn nhá khi mà các bạn phân tích về đỉnh của thị trường chung á nó cách đơn giản là sau khi các bạn mua bùng nổ theo đà đây là cách mua bùng nổ đà thì nếu thị trường hình thành một cái vai bên phải đây gọi là vai bên phải trong trường hợp vai bên phải này nó có thể hình thành quá trình tái tích lũy nhá đây này đây là tái tích lũy này các bạn nhé đây là tái tích lũy tức là sau khi tái tích lũy là cái khối lượng nó dẹp biên độ hẹp và sau đó tiếp tục tăng còn trong trường hợp nếu quá trình này là quá trình gì ạ à? là quá trình phân phối bởi vì chúng ta biết rằng là quá trình này khi mà các bạn nhìn thấy đây là những khối lượng rất là lớn này khối lượng lớn quá trình khối lượng lớn như này thì nó khiến cho chúng ta đây là khối khối lượng lớn này khối lượng lớn khiến cho chúng ta biết rằng là dòng tiền lớn đang bán ra dòng tiền lớn đang bán ra dòng tiền lớn đang bán ra và dòng tiền lớn đang bán ra điều quan trọng nữa là khi mà dòng tiền lớn đang bán ra thì chúng ta gặp cổ phiếu là chúng ta phải bán ra Đấy, phân phối này phân phối thứ nhất đây các bạn nhé đến rất đơn giản đây là phân phối thứ nhất phân phối thứ hai phân phối thứ ba thì thông thường có 3 hoặc 4 lần phân phối là chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng đi rồi thậm chí thoát ra rồi và chúng ta nhìn thấy là phân phối thứ tư và phân phối thứ năm vậy với cái việc phân phối này thì cái việc mà chúng ta nhìn thấy là những đợt giảm và kéo lên không có khối lượng thì tỷ lệ rủi ro rất là cao các bạn nhé tỷ lệ rủi ro rất là cao chúng ta quay trở lại một số cổ phiếu nếu giả sử có xác nhận thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta đưa ra là nếu quá trình này xác nhận này phải khối lượng lớn rất là lớn để vượt qua đây nó giống như hôm trước các bạn hiểu đơn giản là nếu mà cái quá trình mà bùng nổ theo đà nó phải khối lượng lớn thì rõ ràng là khối lượng này là khối lượng lớn so với phiên này đúng không nó cũng là một cái phiên rất là mạnh ở đây là cái phiên chúng ta gọi là phiên nó bị nhiễu nếu chúng ta nhìn ở đây là phiên bị nhiễu nhưng đây chính là khối lượng lớn cái câu chuyện ở đây là nếu cái quá trình này nó phải tạo ra khối lượng vượt qua đây vượt qua đây Đấy, đây là tỷ khối lượng rất lớn nên nếu đảm bảo cho thị trường để nó vượt qua khối lượng này thì gần như nhá, cái xác suất nha các bạn phải tính là xác suất gần như không thể nên nếu mà bây giờ xác suất nó thấp quá đây khối lượng rất lớn này thì xác suất thấp quá thì chúng ta nên tập trung cho một cái gì à? an toàn tập trung cho sự an toàn à, một vài cổ phiếu như vậy các bạn thấy vừa rồi nó hồi phục như này thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu mà đây là cổ phiếu hồi phục này đây là những quá trình mà chúng ta thấy là bắt đầu phân phối này quá trình mà đi lên không đi lên này phân phối và nó giảm mà nó hồi như này thì chúng ta thấy là rủi ro tất cả đấy nó hồi khối lượng thấp như này rủi ro tất cả nên khi các bạn mua cổ phiếu á, cái điều điều kiện đầu tiên các bạn mua nhé là sự các bạn mua đây mà khối lượng thấp so với những cái đỉnh này đấy khối lượng thấp thì lúc này chúng ta nên thì à, nên có thể là cân nhắc để chúng ta giảm tỷ trọng hoặc là chúng ta nếu có mua thì chúng ta bán ra chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu khác như là cổ phiếu HPG càng cổ phiếu HPG đây là quá trình chúng ta gọi là quá trình uh, bứt phá nhưng quá trình bứt phá này khối lượng thấp thì nó sẽ điều chỉnh nha khối lượng thấp nó sẽ điều chỉnh nên điều chỉnh xong mà nó rũ bỏ bây giờ quá trình rũ bỏ này hồi phục mà không có khối lượng thế thì câu chuyện là hồi phục không có lượng vậy ở đây chúng ta lấy một cái quá trình là quá trình tăng này ví dụ chúng ta lấy một quá trình tăng lấy một cái quá trình tăng vậy quá trình tăng mà biến động lớn như này thì rủi ro giả sử bây giờ các bạn nhé nó có hai cái tâm lý như này để các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp những cái rủi ro nhất định vì với DV thì Dũng thấy rằng là cái việc thị trường đang rủi ro ở đây nhưng vì bạn đã có gì à? niềm tin này là cổ phiếu tăng Thế thì khi bạn có niềm tin cổ phiếu tăng thì hôm nay nó tăng đi thì bạn mua vào. Đấy các bạn bạn mua vào. Nhưng câu chuyện là bạn mua vào thì cái khả năng T4 bạn kiếm được lợi nhuận sẽ tỷ lệ thấp. Bởi vì thứ nhất là gì ạ? Cái vùng này là vùng chúng ta gọi là biến động lớn. Thế thì vùng này biến động lớn thì để đảm bảo cho cái việc giả sử nó tăng nhé thì nó phải tăng vượt qua cái đỉnh này và giả sử đây khối lượng này là 60 triệu thì cái khối lượng nó phải đạt ít nhất là khoảng độ gì ạ 80 triệu đến 100 triệu các bạn nhé phải đạt 80 đến 100 triệu nên câu chuyện đây là trong trường hợp nếu giả sử đây là quá trình rũ bỏ rũ bỏ trong cái quá trình phối thì để hấp thụ toàn bộ khối lượng này để hấp thụ toàn bộ khối lượng này thì các bạn đợi cho quá trình mà nó hấp thụ lên khoảng 8 90 triệu cổ phiếu các bạn mua vào mua trần cũng được thì đấy là ok còn trong trường hợp bạn mua nó thấp quá thì đi lên một đoạn nó sẽ rời và lúc này bạn sẽ gặp rủi ro đó là cổ phiếu có thể rơi xuống đây nên ở đây chúng ta thấy là để chúng ta đầu tư không phải là đưa ra kịch bản vượt qua một hai à, vượt qua 80 90 triệu ở đây thì cái việc mà để đảm bảo cho cái việc an toàn thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ này nó không cao đúng không thế nên ở đây chúng ta thấy rằng là thế thì ờ, câu chuyện ở đây là đầu tư giá trị thì chúng ta cũng phải biết rằng là thị trường nó sẽ như này đây thị trường nó như này Thế thì câu chuyện là thị trường nó như thế này thì bây giờ nếu mà chúng ta đầu tư giá trị ở trong cái vùng 18 à, này, 20 này thì cổ phiếu về 10 lỗ bao nhiêu phần trăm ạ? Nếu bây giờ cổ phiếu về 12 là chúng ta lỗ một lượng lớn nên tại sao chúng ta lại đợi cho quá trình này nó gì ạ? Đợi cho quá trình này là quá trình nó test lại, nó kiểm tra xem nó có rơi nữa không chúng ta mua vào sao? Đấy là cái góc độ chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các cổ phiếu về bất động sản như là L14 biến động rất lớn nhưng ta biết rằng những biến động này đây là biến động này là đã phân phối rồi nó phân phối như này mà nó kéo lên như này thì tỷ lệ rất là không an toàn chúng ta có thể nhìn thấy đây là pha chúng ta nhìn thấy pha an ạ các bạn nhìn thấy pha đây là pha thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là pha nhìn thấy chỉ số phái sinh này thì theo các bạn nếu chỉ số phái sinh như này thì cái việc mà thị trường tăng có thể tăng mạnh được không ạ đây là hợp đồng tương lai của phái sinh thế thì ở đây chúng ta thấy là phái sinh là nếu giả sử nó tăng thì cái việc mà tăng nó rất là khó xảy ra ở đây chúng ta có thể nhìn đấy đây là hôm nay có thể hồi nhé nhưng tuy nhiên các bạn nhìn trong cái biểu đồ một giờ này đấy, chúng ta nhìn thấy một giờ này thì giữa, giữa rõ ràng là cái xu hướng của nó đang gì ạ là xuống giảm đấy là cái chúng ta có thể nhìn nhìn rõ nhất hoặc là nếu các bạn nhìn thấy là các cổ phiếu là sử như là các cổ phiếu này người ta đã phân phối hết rồi các tổ chức người ta bán hết đây rồi thì cái việc mà uh, việc mà mua ở đây chúng ta thấy là nó sẽ không an toàn và cái thời gian này tại vì họ đã lãi ở đây rất lớn rồi nên họ mua là họ mua số lượng cổ phiếu để nắm giữ lại thôi chứ còn thực tế là họ đã gì ạ họ mua ở phía này họ bán ở đây thì họ quay trở lại mua thôi thế thì câu chuyện đấy là còn rất là lâu nữa thậm chí là còn 10 năm 20 năm nữa chứ cổ phiếu sẽ không lên đến đây tại vì những cái cổ phiếu này sau này có thể trở thành rác và là chúng ta có thể nhìn thấy đây là đây là cổ phiếu này Novoland cổ phiếu này thì bản thân ông hội đồng quản trị ông bán hết rồi ông ờ, ông ờ, chủ tịch Bùi Thành Nhơn ông bán hết cho công ty bán hết rồi ông bán hết cho công ty rồi Đấy, ông bán hết cho công ty vậy khi ông bán hết cho công ty cuối cùng là bây giờ cổ phiếu này cũng bị bán hết ra cổ đông sẽ mua rồi cổ đông sẽ công ty bán ra cổ đông bán ra mà các bạn bắt đáy thì không biết là bao giờ nó sẽ lên nên nếu chúng ta nhìn một cổ phiếu để đầu tư dài hạn đó, thì có thể nhiều cổ phiếu nó sẽ gì ạ à, nó rất thật thành giác bởi vì chúng ta phải biết rằng là nếu bạn nào học đầu tư và như một nhà vô địch thì nó sẽ có như này để thị trường để tăng thì nó cần đầu tiên là các bạn hiểu rõ rằng là bất cứ cổ phiếu nào chu kỳ tăng chúng uh, ờ, sẽ nói thật nhanh trong cái này để các bạn có thể hiểu rõ đơn giản đây là sử dụng cổ phiếu Techcombank thế để cổ phiếu tăng thì các bạn nhìn thấy các đường trung bình nó đang dốc xuống nó không lên được để nó tăng nó phải như này đây chẳng hạn như các bạn nhìn các đường trung bình đang đi lên đang đi ngang nhưng nếu để nó tăng thì ít nhất là gì ạ các đường trung bình nhỏ nó phải cắt lên đây nó phải cắt lên đường trung bình 150 phải cắt 200 hướng lên đường trung bình 200 à, 50 nó phải cắt đường trung bình 200 và 150 nó phải hướng lên và lúc này thị trường nó bước vào một chu kỳ tăng bước vào một chu kỳ tăng còn bây giờ nếu thị trường nó đang như thế này 200 hướng xuống 150 hướng xuống và gì ạ à? 50 đang hướng xuống thì tất cả quá trình này nó chỉ mang quá trình lướt sóng thôi lướt sóng nhưng khi mà lướt sóng mà cái việc mà nó giảm mạnh liên tục như này mà nó hồi khối lượng thấp nó chưa có phiên đỡ cung tức là nếu nó giảm phải có một phiên đỡ cung ở đây một phiên giảm mạnh sau có một phiên đỡ cung hồi phục thì cái quá trình này có thể là một quá trình hồi nó có một cái quá trình đỡ cung là sử như phiên đỡ cung như này thì sau đó nó test lại thì quá trình hồi ok còn nếu mà nó thì à, hồi ngay hồi ngay tức là nếu nó lên luôn hồi ngay thì ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ rủi ro rất là cao tức là nếu mà chọn trả sử như là các bạn thích các bạn mua ngày nay nó lên các bạn mua vào thì tỷ lệ rủi ro rất là cao và các bạn sẽ phải gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư ạ <coughs> thì uh, tổng kết ở trong cái hôm nay đó là gì ạ khi các bạn đầu tư trong loại này á thì đầu tiên là các bạn nhớ rằng là thị trường có nhiều khả năng là tiếp tục test lại đáy test lại đáy. nhiều khả năng test lại đáy test lại đánh này thậm chí là kéo lên test nữa còn bây giờ chúng ta đang tìm đến cái đáy này xem test như này sau khi test này thì chúng ta có thể tập trung vào cái sóng hồi này nên bây giờ nếu chúng ta mua ở đây chúng ta nắm giữ thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rủi ro bởi vì rủi ro thứ nhất là khi mà chúng ta mua thứ nhất là bị lỗ và lỗ thì lúc này chúng ta gỡ mất rất là nhiều ra nên mong rằng là các bạn khi tham gia đợt này thì chúng ta thận trọng và Dũng sẽ tiếp tục đồng hành chúng ta vào video tối nay đó là gì ạ những sai lầm thường gặp cho tất cả nhà đầu tư và chúng ta cần phải rút ra được bài học để chúng ta đầu tư thành công và một video đó là năm 2023 đầu tư gì thì uh, mong rằng chúng ta sẽ gì ạ đón xem video để chúng ta có kế hoạch đầu tư năm 2023 một lần nữa chúc các bạn có những quyết định thành công xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo